những hang động chứa kho báu bị trấn yểm ở Việt Nam. Những vùng đất hoang sơ, núi non hiểm trở ẩn chứa nhiều bí mật hàng trăm năm qua chưa có lời giải. Phần nhiều trong số đó là những thông tin về kho báu vàng bạc của người xưa đã chôn giấu trong các hang sâu, rừng thiên nước độc để tránh sự dòm ngó của những kẻ tham lam. Nhưng nhiều người đã bất chấp lời cảnh báo mà bỏ mạng tại nơi đây – An Nhiên xin kính chào quý khán thính giả của Duyên Vạn Cổ. Trong những video trước đây, chúng tôi đã từng giới thiệu đến quý khán giả những kho báu và lăng mộ trên thế giới, chứa lời nguyền bí ẩn khiến cho những ai dám động đến đều gặp tai ương. Và trong video ngày hôm nay, An Nhiên sẽ đưa các bạn đến thăm những kho báu đã bị người xưa trấn yểm rất linh thiêng ngay trên dải đất chữ S này nhé. Kim Ngân Thất Thập Đám Ngọn núi Khăm Mã, xã Thông Huệ, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng từng là nơi đón rất nhiều đoàn người đến săn kho báu với hy vọng đổi đời. Theo người dân nơi đây, trên núi này có một cái hang động rất lớn. Ngày xưa trước cửa hang có một phiến đá to với dòng chữ Kim Ngân Thất Thập Đám, mà theo cách gọi phổ biến của người dân nơi đây là vàng bạc 70 thúng. Theo vị trưởng thôn Nông Lưu Đồng cho biết, từ thuở nhỏ, ông đã nghe một số già làng kể lại rằng hàng này là nơi chôn giấu vàng bạc châu báu của một ông quan giàu có khét tiếng trong vùng. Ông này vừa là người có thế lực, vừa có tài sản khổng lồ. Để giấu vàng, ông thuê 70 người và ngựa, cõng theo những thúng vàng to lên đây rồi đi sâu vào trong hang. Để không ai biết đường giấu vàng bên trong như thế nào, ông đã cho những kẻ thân tín nhất bịt cửa và chôn sống cả 70 người ngựa trong hang tối. Trải qua bao đời, những lời đồn thổi, giả thuyết về kho vàng lại càng thêm bí ẩn. Nhiều người với lòng tham vô đáy đã lũ lượt kéo vào hang vàng, nên khi đó gia làng Nông Văn Lúm đã cùng một số anh em mang phiến đá khắc dòng chữ này đi nơi khác. Cho đến nay, không ai biết gia làng Lúm mang phiến đá đó đi đâu và do tất cả mọi người đi đều cũng đã qua đời nên tấm bia đó cũng trở thành sự bí ẩn. Bởi nhiều người cho rằng trên tấm bia đó có nói rõ chi tiết về nơi cất giấu vàng thật sự và bản đồ cụ thể như thế nào. Điều khiến những người sống xung quanh núi Khăm Mã là vào ban đêm, thỉnh thoảng lại xuất hiện những đốm lửa xanh lơ lửng bay trên cửa hang. Nhiều người yếu bóng vía nghĩ đó là linh hồn của 70 người bị chết oan, nổi giận biến thành đám cháy hại người. Một số người khác hiểu biết, nghĩ sâu xa hơn thì cho rằng đó là ma chơi, một hiện tượng phổ biến ở những nơi có xác người. Ông Nhuần, một người dân ở Tây nhớ lại, khoảng những năm 1972 hay 1973 gì đó, tôi đánh liều một mình đi vào hang. Phải vất vả lắm, tôi mới đi hết được con đường độc đạo. Tuy nhiên, trong lúc đi, tôi vô tình đá phải một vật rồi phát hiện ra đấy chính là một thanh kiếm dài khoảng 60cm, cạnh đó là hai chiếc đầu lâu. Nhìn thấy cảnh này, tôi dựng tóc gáy chẳng thiết gì tìm vàng nữa mà chỉ biết cắm đầu, cắm cổ bỏ về nhà. Đường vào hang tối tăm và nguy hiểm nên ít người vào sâu được. Tuy nhiên, điều kinh hãi nhất là càng vào sâu bên trong, càng gặp nhiều xương và tóc của người chết. Cũng theo lời kể của ông Đồng, trước đây, người tìm vàng thường chia nhau thành các tốt dựng lều trại ở đây để tìm kiếm. Nhưng người cứ vào được một lúc lại phải ra ngoài vì xung quanh hang được lấp kín bởi những khối đá và cứ cách vài khối lại thấy tóc và xương người chết nên nhiều người cảm thấy bị ám ảnh không dám tiếp tục và đành từ bỏ giấc mộng vàng. Cứ thế, tốt người này đi, tốt khác lại đến, lại đến với ước mong tìm vàng nhưng kết cục lại trở về trắng tay. Và cho đến nay, hang kim ngân thất thập tán nằm ẩn mình trên ngọn núi Khăm Mã vẫn là một điều huyền bí mà chưa có một ai có thể khai quật thành công. Hang Bắc Mê, Hà Giang ở Bắc Mê, Hà Giang, có một hang động mà người Tây sống nhiều đời tại đây tin rằng trong hang cấm này có kho báu đã được chủ nhân trấn yểm cẩn mật. Canh giữ kho báu là một đôi chó nghệ thần rất linh ứng. Ngay trước hang, được đồn có chứa kho báu là một phiến đá hình như thanh trắng chẹn ngang lối vào, tơ nhện chăn mắt. Không rõ phiến đá này là chắn cửa thiên tạo hay do con người xếp đặt, chỉ biết không thể di dời. Muốn chui vào hang, người ta phải cho hai chân vào trước rồi lách dần người vào. Trong hang ẩm ướt, vách đá tai mèo sắc lẻm, mũi nhọn lởm chởm chia ra như những con dao nhỏ. Trên trần hang, thạch nhũ lấp lánh vàng. Trong lòng hang, các hốc chằng chịt như mê cung, nhưng phần lớn lối đi bị bịt kín, chỉ còn một lối xuống lòng đất. Càng xuống sâu, không khí càng có mùi khó ngửi, hăng hăng lợm giọng như mùi thuốc súng. Giữa những ngách hang vẫn có những vân mây, người ta tìm thấy dấu hiệu của sự thờ cúng, nhiều chân hương vương vãi. Trong một hốc đá lớn có vòm giống như lọng tre, một cặp tượng giống hình chó ngồi châu. Tượng được khắc bằng gỗ, có mắt, miệng, đủ bốn chân và có cả đuôi đang dựng lên. Theo người dân nơi đây, vị trí đặt tượng gỗ của cặp chó kỳ quái đó chính là vị trí tìm thấy cặp linh vật canh giữ hang kho báu nhưng một người trong làng đã tìm được cặp chó nghệ tạo tác tinh xảo, làm bằng đồng thau nguyên chất. Cặp chó nghệ ấy đã được bán cho một thương lái sành sỏi bảo vật với giá 350 triệu đồng từ khoảng 4-5 năm trước. Thương lái sau đó bán cho người khác với giá cao hơn nhiều lần. Cho đến giờ thì không ai biết tin tức gì thêm. Thật ra, người Tây sống ở khu vực hang núi ấy khi nhỏ đã nghe các cụ nói có một đôi chó nghề ở trong hang nhưng không ai biết hang nào và cũng không ai dám mạo phạm vô tình một người đàn ông đi bắt rắn mãi mê lần theo dấu vết của con rắn cực to chui vào tận trong hang mới chạm mặt tập linh vật có lẽ anh ta coi dặn dò của cổ nhân về việc không được phép động đến đồ trong hang là lời tầm phao, đọa nạt vô căn cứ, nên đã mang chúng ra ngoài Tưởng có món hời, cơ hội đổi đời vì 350 triệu ấy là cả gia sản của người sống trong rừng sâu không dễ có được. Ai ngờ, những việc bí ẩn tiếp theo đến với người trộm linh vật đã khiến dân làng kinh sợ. Không rõ vì lý do gì, cả nhà người đàn ông ấy đột ngột bị ốm rồi chết bất đắc kỳ tử, chẳng rõ nguyên nhân. 350 triệu cũng tan như phù vân, giờ nhà ấy chỉ còn duy nhất một người sống sót. Khi những chuyện suối quẩy liên tục ập đến, người này hoảng loạn, đi tìm lại cặp chó nghệ nhưng đã không thấy tâm hơi. Người đó phải cậy nhờ thầy cúng làm hai con chó gỗ rồi đặt vào trong hang, thay thế cho đôi linh vật bị đem đi. Cho đến vài năm sau, nhắc đến chuyện này, dân làng còn rùng mình không thể lý giải nguyên nhân. Có một lời nguyên mà người già truyền lại cho con cháu đó là dù trong hang có vàng bạc châu báu nếu không phải là chủ nhân hay hậu duệ của chủ nhân tuyệt đối không được lấy ra ngoài nhiều người tin rằng có thể những chủ nhân đã khuất mặt khuất mày của kho báu kỳ bí được cặp chó nghệ canh giữ đã trừng phạt kẻ xâm phạm kho báu núi bạch tuyết tại xã Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội nhiều người vẫn truyền tai nhau về câu chuyện kho báu núi Bạch Tuyết. Các cụ cao niên trong làng đều kể rằng ở đây có kho báu của người Hoa từ xa xưa để lại. Để canh giữ kho báu, người xưa chôn theo trinh nữ Bạch Tuyết khi ấy 18 tuổi làm thần giữ cửa. Vì thế, núi ấy có tên là Bạch Tuyết gắn với tham vọng tìm kho báu của nhiều người. Các cụ già trong làng kể, ngày xưa để giữ lại kho báu cho con cháu mình, người Hoa đã tìm mua một người thiếu nữ chôn cùng để làm thần giữ của. Người con gái ấy tên là Bạch Tuyết nên núi mới có cái tên như vậy. Về sau, núi trở thành núi thiên với những câu chuyện liên quan về thần cho của và sự trừng phạt của những người dám đến xâm phạm. Có một điều lạ khác là nhiều hôm cứ đến 4 giờ chiều, ở núi Bạch Tuyết lại bốc ra mùi như nước mắm nồng nặc, khó chịu. Bởi thế, người dân ai cũng sợ, không dám xâm phạm. Điều này khiến ngọn núi lại được bao bọc thêm một lớp màng huyền bí. Lời đồn về của cải chôn trong núi đã dẫn đến những loạt đạo trích tìm đến. Ông Nguyễn Tài Hận, một đại gia có tiếng trong vùng một thời, đã thuê cả một đội quân đến khai quật núi nhằm giải thiên. Sau nhiều ngày đào bới, đoàn đã khám phá ra hai hang đá được xếp song song với khoảng 40-50 khối đá. Tiếp đó là một con rùa và nhiều mô đất bí ẩn xung quanh, có nhiều tảng đá chắn ngang. Khi đá được phá ra, một khoảng không xuất hiện với rất nhiều hình hài kỳ lạ. Rọi đèn pin xuống thì không thấy đáy. Đúng lúc đó có nhiều tiếng động lạ, sờ núi sập nên mọi người đành dừng lại. Cuộc khai cuộc những ngày sau đó cũng không đem lại kết quả gì. Về sau này, hầu hết những người tham gia khai cuộc đều sống không được sung túc, giờ đây 2 phần 3 số người đó đã qua đời. Con trai ông Tờ đã làm thợ xây bị ngã tầng 4 xuống cũng đã qua đời, còn con gái ông Hát vừa tròn 20 tuổi thì bị chết đuối. Về phần ông Hận, cuộc khai cuộc đã ngốn của ông một số tiền không nhỏ. Không những thế, về sau công việc làm ăn cũng không được thuận lợi, gia sản của ông cũng dần tứ tán hết. Tới tận bây giờ, Cư dân quanh núi Bạch Tuyết đều nghĩ rằng những tai ương mà người tham gia tìm kho báu gặp phải là do động tới nơi yên nghỉ của trinh nữ Bạch Tuyết nên bị thánh vật. Ở đây còn nổi tiếng với quán linh thượng nằm trên núi Bạch Tuyết. Người dân vùng này còn gọi đó là quán Bạch Tuyết. Quán Bạch Tuyết không lớn, người ta đã xây dựng thêm nhiều hạng mục mới để thờ cúng. Di tích cũ để lại chỉ là bốn tảng đá lớn nhuốm màu thời gian. Điều lạ là ngay chính giữa những tảng đá lại có rất nhiều cây cối xanh tốt rậm rạp. Kho vàng trong ngôi mộ khổng lồ ở Quảng Ninh Tại thôn Năm, xã Sông Khoai, Yên Hưng, Quảng Ninh nằm dưới chân một dãy núi thấp được khởi khỏi cánh đồng. Người dân gọi quả núi đó là dốc ngắn. Khu vực này có thể từng là nghĩa địa khổng lồ nên đào chỗ nào cũng sẽ thấy mộ vòm cuốn thời xưa – người dân thôn năm còn gọi nó với cái tên là hố vàng. Theo lời người già ở đây kể lại, xưa kia người Hoa chọn quả núi dốc ngắn làm nơi tích trữ vàng bạc của cải mà họ vơ vét cướp bóc được. Để cất giữ của cải, họ đào nhiều hầm ngầm trong lòng núi. Họ chọn mua những cô gái tuổi từ 13 đến 18, rồi nuôi đến lớn, hoặc họ sẽ lập ra màn kịch cưới vợ lẽ nhưng thực ra những cô gái này sẽ bị đem chung sống cùng của cải để làm ma giữ của cho họ. Người dân tin rằng lâu đài dưới lòng đất chính là nơi cất giữ kho báu của người Tàu, nên nhân dân đã chui vào hầm mộ đào mới, tự ý lấy đi rất nhiều đồ vật trong mộ. Người dân vẫn còn đồn rằng người nọ người kia lấy được hũ vàng, tượng đồng đen, chung tiền cổ, ngọc quý. Tuy nhiên, có một điều lạ là những người bị đồn lấy được của hiện đều sống trong nghèo khó. Nhiều gia đình còn gặp tai ương suốt từ đó đến nay. Khi đó, ngay cả chính quyền cũng nghĩ rằng đây chính là hố vàng, là hố của, là nơi cất giữ của cải của người xưa, nên đã ra sức canh giữ, bảo vệ ngày đêm. Thế nhưng một đêm, người đàn ông chuyên soi ếch ở xã cạnh đã tổ chức một nhóm người xâm nhập vào ngôi mộ trong một đêm mưa gió để đánh cắp của cải. Không rõ nhóm người này có lấy được gì từ mộ hay không, nhưng anh chàng sói ếch kia từ một người khỏe mạnh bỗng hóa tâm thần. Anh này suốt ngày đi lang thang và nhìn đâu cũng thấy ma nữ mặc áo trắng. Theo người dân nơi đây, anh này vào hầm mộ và đã gặp ma giữ của, nên đã bị trừng phạt và trở nên tâm thần như thế. Kho báu bị yểm bùa ở Lý Sơn Theo tài liệu của họ Bùi ở đảo Lý Sơn, vào năm Ất Tỵ 1545, niên hiệu Nguyên Hòa thứ 13, bắt quân đô đốc Bùi Tá Hán theo phò Lê diệt mạc với sứ mệnh vỗ yên biên trấn Quảng Nam. Ông nhận thấy để lấy được Quảng Nam từ tay quân mạc chỉ có một con đường là chiếm đạo Lý Sơn. Việc thành, Bùi Tá Hán cho dân ra Lý Sơn sinh sống. Từ đó, người hơi, tức người chăm, ở đảo dần dần bỏ vào đất liền. Sau đó dân gian lưu truyền rằng người hơi có rất nhiều của cải, nhất là vàng. Khi rời đảo để vào đất liền, họ không thể mang hết tài sản theo nên để lại trên đảo. Tránh bị trộm mất, người hơi đã yểm mua số vàng này. Trước khi người hơi rời đảo, toàn bộ số vàng đều được họ hóa phép. Để làm phép, họ chuông theo một trinh nữ vừa tròn 18 tuổi. Tay trinh nữ này cầm một con dao nhỏ, sau đó làm dấu bằng cách trồng một cây da, còn gọi là cây sột Một điều khá đặc biệt là Cây da này được tính toán rất kỹ để mấy chục năm sau khi trở lại, họ chỉ việc đo bóng cây vào một khung giờ đã tiên liệu, rồi đào ngay vị trí đó là đúng nơi cất dấu vàng. Người dân trên đảo dù biết khu vực cất dấu vàng nhưng không thể nào tìm được. Họ đồn nhau rằng nhiều người cố đốn hạ những cây da để làm dấu tìm vàng thì thấy từ vết thương của cây chảy ra máu. Còn những kẻ động tay, động chân chắc chắn sẽ bị bệnh tật hoặc bất đắc kỳ tử. Trong nhân gian Lý Sơn giờ vẫn còn lưu truyền những câu chuyện ly kỳ, chẳng hạn số vàng được yểm trong thời gian chờ chủ nhân đến lấy lại hóa thành nhiều con vật, chủ yếu là cua vàng và gà vàng. Cua vàng xuất hiện nhiều tại xã An Vĩnh, ở những gò đá, mồ cũ và nhiều nhất là dưới chân núi Hòn Tươi, nằm cạnh núi Giếng tiên Thỉnh thoảng, có người còn thấy ngựa vàng chiều chiều phi nước kiệu từ núi Hòn Tươi sang núi Giếng Tiền. Ly kỳ hơn hết là chuyện bắt gà vàng của người dân thôn Tây, xã An Hải. Ông Ngô Văn Tùy, người dân nơi đây kể rằng, hơn 5 năm về trước, còn nghe người dân trong vùng nói thấy gà vàng xuất hiện. Đó là một đàn gà gồm một mẹ và năm con. Sau này, một con gà con đã bị bắt. Gà vàng thường xuất hiện từ 0 đến 4 giờ, khi theo đàn, lúc riêng lẻ. Khi thấy người, gà vàng vẫn thông thả kiếm ăn, đến khi người lại gần thì chạy biến mất. Tuy gà vàng nhìn rất sáng, nhưng người mắt yếu lại không thể nhìn thấy. Đấy là một đốm sáng vàng và có hình dạng rất giống gà ta, khi gà di chuyển làm sáng cả một vùng. Nhiều người đã bỏ nhiều công sức để theo dõi, vây bắt gà vàng, nhưng đến nay chỉ có một người thành công. Đó là một người đàn ông tên Thu, quê ở Bình Sơn, Quảng Ngãi, ra đảo công tác. Theo ông Tùy, nghe kể rằng khi được gà vàng thì ông Thu nhanh chóng bỏ về quê sinh sống, gia đình khá lên từ đấy – nhưng có một lần, chiếc xe chở vải do ông Thu buôn bán vải bị bốc cháy. Ông may mắn thoát chết, còn toàn bộ xe vải bị cháy rụi. Các bạn thân mến, cho đến hiện nay, các vùng miền ở Việt Nam vẫn đang lưu truyền truyền thuyết về những kho báu của người xưa để lại. Với lòng tham, không ít người đã dốc cả sản nghiệp vào việc chinh phục các kho báu, nhưng đa phần họ đều nhận lại là con số không hoặc gặp tai ương bất hạnh có thể có một số người không tin vào tâm linh và cho đó là ngẫu nhiên một số người cho rằng đó chỉ là những chuyện hoang đường nhằm mục đích dọa nạt mọi người không cho họ bén mảng đến những nơi chôn cất đó thôi tuy nhiên lời nguyền lăng mộ kho báu vẫn luôn là một trong những bí ẩn lớn nhất của thế kỷ khiến các nhà khoa học không thể lý giải nhưng cũng không thể phủ nhận sự tồn tại của chúng vậy bạn nghĩ sao về vấn đề này và còn nơi nào chứa kho báu bí ẩn ở Việt Nam mà bạn biết hãy chia sẻ cùng chúng tôi nhé. An Nhiên xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau nhé.